Di Đà Phật để bắt đầu buổi pháp thoại chiều hôm nay con cung thỉnh hòa thượng trân trọng kính mời toàn thể quý phật tử đồng chắp tay niệm phật cầu gia hộ na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 Lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của Hòa Thượng Và chân thành cảm tạ tri ân đạo tình của Hòa Thượng đã quan lâm về nơi đạo tràng chùa Hưng Thiền để viếng và góp lời cầu nguyện cho thân mẫu của chúng con trong tang lễ vừa qua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 trên 300 hội Hình thành 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu tập Trong đó pháp môn tịnh độ được gọi là một pháp môn Dễ thực hành, dễ vãng sanh và dễ thành Phật Vì sao nói pháp môn tịnh độ là một pháp môn thù thắng Với những điều dễ dàng như vậy Bởi lẽ đây là một pháp môn mà hợp với các căn cơ dù là thượng căn trung căn và hạ căn đều có thể thực hành qua phương cách xưng danh hiệu phật nam mô a di đà phật chúng ta có thể ứng dụng trong các trường hợp dù là tuổi già hay là tuổi trẻ dù là bận rộn hay là nhàn nhã dù là trí hay là ngu dù nam hay nữ vẫn có thể thực hành được pháp môn tịnh độ niệm phật a di đà một cách dễ dàng cho nên nói là dễ thực hành và dễ vãng sanh là sao y theo bản nguyện của đức phật a di đà khi ngài còn tu nhân ngài đã phát ra 48 lời thệ nguyện trong đó đại nguyện thứ 18 ngài nguyện rằng khi tôi thành Phật Nếu có chúng sinh trong mười phương Chí tâm tin ưa Xin danh hiệu của tôi Nguyện sanh về nước của tôi mà chỉ cần trong 10 niệm mà không được sanh về tôi thề không trụ ở ngôi chánh giác cho nên đại nguyện thứ 18 được gọi là thập niệm tất sanh 10 niệm được bản sanh Trên thì đạt đến nhất tâm bất loạn dưới chỉ cần thành tựu mười niệm trong giờ phút lâm chung y theo bản nguyện của Đức Phật A Di Đà được vãng sanh Tây phương cực lạc đới nghiệp vãng sanh cho nên nói đây là một pháp dễ vãng sanh và một khi vãng sanh về Tây phương cực lạc rồi thì chúng ta tu tiến đến quả vị thành Phật rất dễ dàng bởi vì đối với chúng sanh ở miền cực lạc đó đều là các bậc a bệ bạc trí tức là bất thối chuyển không còn bị lui sụp nơi phẩm hạnh cho nên gọi là hạnh bất thối không còn bị lui sụp nơi địa vị cho nên gọi là vị bất thối không còn lui sụp nơi tâm niệm cho nên gọi là niệm bất thối chứng tâm bất thối và ngang với cái địa vị đó là bát địa của bồ tát là không còn bị thối chuyển nữa vì vậy khi về tây phương cực lạc thì tu tiến đến quả vị thành phật dễ dàng bởi chúng ta tiếp nhận được năm nhân duyên thù thắng như sau thứ nhất ở cảnh giới Tây Phương cực lạc Chúng ta tiếp nhận được Phật quan chiếu xúc Bất thối Sở dĩ bất thối chuyển là bởi vì tiếp nhận được hào quang của Đức Phật A-di-đà chiếu soi đến thân tâm của hành giả Hành giả mà được về Tây Phương cực lạc rồi Thì hàng ngày tiếp nhận được hào quang của Phật Chiếu soi đến thân tâm của mình không bị thói chuyện Thứ hai là khi về Tây Phương cực lạc thế giới rồi Là chúng ta tiếp nhận được đại bi gia trì bất thối Tức là tiếp nhận được năng lực của tâm đại bi của Đức Phật gia trì nhiếp thọ cho chúng ta không bao giờ bị thối chuyển và tiếp nhận được cái nhân duyên thứ ba là ở cảnh giới Tây phương cực lạc thọ mạng vô lượng bất thối có nghĩa là sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu còn ở cõi này chúng ta phát bồ đề tâm tu chưa tu được bao lâu thì tử thần đến rồi làm chướng ngại chúng ta rồi phải không quý vị về tây phương sống lâu kiếp kiếp đời đời họ mạng vô lượng cho nên à, đây là nhân duyên thù thắng thứ ba tu tiến đến quả vị thành phật rất dễ dàng nhân duyên thù thắng thứ tư ở cảnh giới tây phương cực lạc có chim nói pháp có gió reo kinh hàng ngày thường văn pháp âm bất thối thường nghe pháp âm vi diệu từ nơi tiếng suối chảy cũng trở thành pháp âm vi diệu từ chiến, tiếng chim kêu cũng trở thành à, một bài thuyết pháp vô cùng linh động để cho tâm bồ đề chúng ta không bị thói chuyển đó là nhân duyên phù thắng thứ tư tu tiến đến quả vị thành phật dễ dàng nhân duyên thù thắng thứ năm ở cảnh giới Tây Phương cực lạc toàn các bậc thượng thiện nhân các hàng Bồ Tát Cho nên gọi là thiện hữu đồng cư bất thối Không có người ác Mà không có người ác thì không ai phá hoại mình Toàn là các bậc bậc thượng nhân Bồ Tát không Sách tấn cho chúng ta tu tiến đến quả vị thành Phật dễ dàng Vì vậy cho nên nói về Tây Phương cực lạc dễ thành Phật đây là một pháp môn vô cùng thù thắng mà chúng ta sanh ra trong thời kỳ mạt pháp đức phật đã vì lòng từ bi thương tưởng cho chúng sinh ở trong thời kỳ này đã chỉ dạy cho pháp môn tịnh độ niệm phật a di đà cầu vãng sanh đi quý vị và để một đời này thành tựu sự nghiệp bản sanh người tu theo pháp môn tịnh độ phải có đầy đủ tâm tương đương và tương đương là gì tương đương của người tu tịnh độ gồm những thứ nào hôm nay con xin mạng phép mượn đề tài tương lương của người tu tịnh độ làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị trước tiên con định nghĩa hai chữ tư lương tư là tư trợ tức là giúp đỡ ví dụ như chúng ta thực hiện một cái cuộc hành trình đi du lịch ở đâu thì cũng phải có những cái món tư trợ để giúp đỡ cho mình cuộc hành trình đó tức là gì tiền của vật dụng những nhu yếu cần thiết cho cuộc hành trình thì ta gọi là tư còn lương là lương thực thực phẩm thức ăn đó quý vị mình cần phải có một ít lương thực mang theo cho cuộc hành trình của mình thì tư lương là những nhu yếu cần thiết cho một cuộc hành trình tư lương của người tu tịnh độ đó là những điều cần yếu cho cuộc hành trình để trở về tây phương tịnh độ cực lạc nó gồm có ba món tư lương món thứ nhất là tính món thứ hai là nguyện và món thứ ba đó là hạnh tính nguyện và hạnh với món tư lương thứ nhất chúng ta phải có đầy đủ lòng tin xin hỏi quý vị quý vị có đầy đủ lòng tin chưa có không quý vị có tin như thế nào ai nói sao tôi tin vậy ai nói bậy tôi tin theo cái đó có phải là chánh tính không không chánh tính là niềm tin chân chánh đúng đắn và niềm tin đó quý vị phải đặt vào sáu quan điểm như sau thứ nhất tính từ thứ hai tính tha thứ ba tính nhân thứ tư tính quả thứ năm tính sự thứ sáu tính lý tính tự là sao quý vị phải tin vào cái khả năng của chính mình nếu bây giờ quý vị niệm phật mà quý vị nói tôi niệm niệm vậy đó tôi không biết đời này tôi có giảng sanh hay không thôi ai tới đâu tôi tới đó như vậy là quý vị chưa đầy đủ lòng tin đối với khả năng của chính mình mà mình đã đầy đủ lòng tin với chính mình rồi ở ngoài đời thì cái yếu tố này không thể thiếu nè làm bất cứ việc gì người ta nói tự tin lên đi có vậy có đúng vậy không quý vị tự tin lên khi mình tự tin lên rồi cái tự, tự tin vào cái khả năng của chính mình là mình phấn đấu mình vượt qua được hết nhưng do gì chúng ta thiếu đi cái yếu tố tự tin chính mình không có tin vào khả năng của chính mình cho nên nói tôi làm gì có đủ khả năng để à, vãng sanh người ta tu mấy chục năm rồi kìa mà người ta còn chưa vãng sanh được còn tôi mới phát bồ đề tâm ăn chay niệm phật tu làm sao mà có thể vãng sanh được bởi vậy tôi niệm phật gieo duyên thôi à vậy là quý vị đâu có đủ lòng tin nơi chính mình thì làm sao mình mình à, công phu tu hành miên mật được tại mình không đủ lòng tin mà xin hương quý vị cái Yếu tố lòng tin này vô cùng quan trọng Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy như sau Tính vi đạo nguyên công đức mẫu Tính vi trưởng dưỡng chư thiện căn Tính năng hàng phục chúng ma đạo Tính vi thành tựu đạo Bồ Đề Lòng tin là mẹ để sanh ra các công đức phước lành Lòng tin là yếu tố để giúp cho chúng ta tăng trưởng các căn lành và lòng tin đó là năng lực để giúp cho chúng ta vượt qua ma chướng và lòng tin đó cũng là tiêu chuẩn căn bản để giúp cho chúng ta thành tựu đạo bồ đề nói đến cái năng lực của lòng tin thì con xin kể cho quý phật tử nghe một câu chuyện nha ngày xưa có một vị tướng quân dẫn đoàn quân đi ra trận để đánh giặc mà thấy khí thế của quân giặc á, ào ạt lực lượng của quân giặc quá đông vũ khí của quân giặc tối tân hơn của mình cho nên ba quân tướng sĩ cảm thấy mình không bằng ta cái thối thối chí rồi nha thấy cho ba quân tướng tướng sĩ không còn được cái ý chí dũng mãnh như ban đầu nữa cái vị tướng quân này mới bày ra một cái kế và nói rằng ta nghe đồn ở gần trong khu rừng này nè có một cái miếu thờ các vị thần linh các vị thần ở đây rất là linh thiêng và bây giờ chúng ta đến đó đi xin một quẻ xong nếu mà thần linh báo cho chúng ta biết rằng trận này ta thắng thì chắc chắn mình sẽ thắng còn nếu thần linh bảo rằng mình thua thôi có đánh cũng thua thôi thì mình chuẩn bị mình rút quân vị tướng quân làm bộ nói vậy thôi dẫn đoàn quân đi đến cái miếu đó và vị tướng quân mới chuẩn bị hai đồng bạc hai đồng bạc thì cái đồng này á, thì cái mặt hình không cái đồng kia thì mặt chữ không cho nên thấy kiểu nào mặt hình mặt chữ là cũng trúng hết vị Tôn quân mới nói nếu mà mặt hình và mặt chữ thảy lên mặt hình và mặt chữ xuất hiện thì thần linh báo cho chúng ta là trận này là thắng cho nên chúng ta phải hăng hái mà tiến lên nha rồi cái thấy cái lần thứ nhất cũng mặc hình mặc chữ lần thứ hai cũng mặc hình mặc chữ lần thứ ba cũng vậy ba quân tướng sĩ vỗ tay quan nghênh và nói rằng thần linh đã báo cho chúng ta biết trận này quyết thắng quyết thắng cho nên khi ra trận đó vị tướng quân mới vừa kêu tiếng lên cái mạnh ai nấy ào ạt xông pha đánh mà khí thế luôn cái trận đó dù rằng quân địch thì đông vũ khí tối thân tân hơn mình vậy mà cái đoàn quân do vị tướng quân này lãnh đạo chiến thắng vẻ vang luôn cái họ nói sao thần linh linh quá xá linh luôn cho nên trong cái chuyến trở về rút quân trở về đó thì họ mới nói thôi thì ngài dẫn chúng tôi vào trong miếu đó để đem một cái món quà nào để cúng tế tạ lễ thần linh đi cái vị tướng quân nói được cái ghé vô đó cái vị tướng quân nói rồi chuẩn bị chưa chuẩn bị để tạ lễ nha mà trước khi tạ lễ thần linh thì ta cho các ngươi nhìn thấy cái này cái ông bóc trong túi ông ra hai đồng xu mà lúc mà lúc mà ông đem vào đây thì ông xin xăm á ông lắc một cái văng ra hai đồng đó thì ông mấy các vị lính đâu có để ý là cái đồng bên đây là chữ không còn đồng cái bên kia là hình không cho nên bây giờ ông đưa ra cho ông nói thần linh là ai vậy chính là lòng tin đã giúp cho chúng ta chiến thắng trận này tại vì thấy ba quân tướng sĩ cảm thấy là tiêu ma ý chí rồi đó nghe thấy quân địch sao mà vũ khí tối tân và đông đảo quá là thói tâm rồi cho nên lấy lại lòng tin cho mọi người và chính lòng tin đó là sức mạnh để cho đoàn quân này chiến thắng vẻ vang chứ không phải thần linh nào mách bảo hết đó nhưng mà các vị này tin tưởng vào thần linh do đó mà ra trận cái họ xông pha họ anh dũng họ tiến lên họ đánh khí thế luôn mà họ thắng hiệp đó là năng lực của lòng tin đó quý vị vì vậy trong cuộc sống chúng ta thiếu đi năng lực của lòng tin chúng ta làm cái gì không có thành công thì quý Phật tử phát Bồ đề tâm niệm Phật A Di Đà. Mà muốn một đời này quý vị thành tựu sự nghiệp vãng sanh, quý vị phải có món tư lương đầu tiên, đó là tính tư lương. Lòng tin đó phải tin vào cái khả năng của chính mình là cái đầu tiên. Xin hỏi quý vị có tin rằng chúng ta tu hành y theo lời Phật dạy chúng ta có thể thành tựu đạt được như chư Phật chư Tổ quý vị có tin không? tin không quý vị tin tại vì ta có khả năng phật tánh đó quý vị nếu chúng ta không có cái khả năng này thì dù cho mình tu bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng không thành tựu được đâu nhưng Phật có, ta cũng có Đức Phật đã từng bảo Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật Chúng ta có bản tánh giác ngộ sáng suốt tròn đầy như Phật Chẳng qua cái bản tánh đó ở nơi địa vị phàm phu của chúng ta đã bị quá nhiều, nhiều lớp mây mù của vô minh phiền não che chắn bây giờ chúng ta tin vào cái khả năng Phật tánh sẵn có đó Chúng ta tu lau chùi sạch hết những thứ bụi bặm rác rến Bám víu vào cái bản tánh bản tâm của chúng ta lau chùi hết những cấu bẩn đó đi Thì ánh sáng của Phật tâm Phật tánh sẽ hiển lộ ra Ta phải tin tưởng như vậy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 con đem trái cây con đem quà đến con cúng dường cho phật lễ phẩm con đã dâng lên cúng dường rồi xin phật từ bi gia hộ cho con làm ăn mua mai bán đắt một đồng vốn bốn đồng lời như vậy chúng ta có đủ lòng tin nơi phật chưa phật nói ngài không phải là thần linh ngài không có quyền năng ban phước cho chúng ta Ngài chỉ là vị hướng đạo sư Là vị thầy dẫn đường cho chúng sinh trong đêm tối Xin thưa quý Phật tử Có cái cô này nè Cổ tuyên bố một câu Không ai tin Phật bằng tôi hết Tôi là người tin Phật Tin mà một cách sâu sắc luôn Cổ nói vậy nha Cổ chung sống với chồng cổ 5 năm rồi Mà không có con Và đi khám bác sĩ người ta nói Hai vợ chồng này vô sinh Nhưng mà cổ cũng không có không có nản chí nữa cô đi chùa đình miếu núi non nào nghe nói chùa nào có phật linh thiêng là cổ đi đến đó được cổ cầu cổ khấn cổ giái cái kỳ đó cổ đi về một cái ngôi chùa ở thành phố cao lãnh vào ngày lễ viết của đức phật a di đà ngôi chùa này tổ chức lễ vía 7 ngày khóa tu phật thất cổ từ thành phố hồ chí minh cái cổ về cổ tham dự khóa tu 7 ngày sau khi tham dự khóa tu không biết trong cái khóa tu đó cổ niệm phật rồi cổ khấn cổ giái cổ cầu nguyện cái gì mình không biết nhưng mà sau đó cái cổ trở về trở về nhà sau cái một tháng tháng mấy sau cái cổ gặp thầy á thầy trụ trì ở ngôi chùa đó lên trên thành phố cái cổ gặp thầy cũng mừng quá sá mừng luôn nha quý vị cái cũng mừng cái cổ nói thầy con bữa nay con gặp thầy cũng mừng quá đi cái thầy mới hỏi bữa nay có chuyện gì vui mà gặp thầy mừng dữ vậy cái cổ nói con báo cho thầy tin mừng nha thầy con báo cho thầy vậy nè hồi mà con tháng rồi á con đi xuống chùa thầy con tu 7 ngày về tự nhiên con có thai thầy cái thầy nói cô nói bậy bạ kiểu gì kỳ vậy cô nói bậy bạ kỳ vậy tự nhiên cô nói là cô đi xuống chùa thầy tu 7 ngày về cô có thai là sao cô phải nói rõ ràng để các vị phật tử đây hiểu lầm thầy đó nha rồi cái cậu mới nói không phải con nó chưa nói hết là bởi vậy nè con à, với chồng con chung sống 5 năm rồi mà không có con bác sĩ nói là vợ chồng con vô sinh mà con vẫn không có tin vào đó con vẫn hy vọng một ngày nào đó con trai con gái gì cũng được miễn sao con mang thai có con là được rồi trai gái gì cũng được con nghe chùa đình miếu núi non nào mà có có ngôi chùa nào phật linh thiêng là con đến đó con cầu con khấn con giái mà công nhận phật ở chùa thầy linh thiệt nha ý con muốn nói vậy đó là phật chùa thầy linh quá đi con xuống dưới con tu tuần lễ con khấn con giái con cầu nguyện vậy tháng mấy sau cái con mới hay tin con mang thai cái thầy nói nhưng mà cô phải nói rõ ràng tự nhiên cô gặp thầy cái cô chạy tới cô mừng con gặp thầy con mừng quá con báo tin cho thầy tin mừng à, con à, về chùa thầy tu 7 ngày về cái con có thai nó bậy nó bạ thầy mới nói nó bậy nó bạ nói người ta hiểu lầm thầy rồi sao chứ ai cũng cười rần rần rần lên hết nhưng mà ý con muốn nói đây là cổ cổ nói rằng Phật ở chùa khác không có lên Phật của chùa thầy mới lên Tin Phật như vậy có đầy đủ lòng tin chưa quý vị chưa linh tại ngã bất linh tại ngã linh cũng do ta mà không linh cũng do ta nếu quý vị đặt lòng tin xem phật giống như là thần linh thượng đế là quý vị chưa hiểu gì về phật cả đức phật nói ngài không phải là thần linh ngài cũng không lại phải là một vị thượng đế có quyền năng để ban phước cho ai ngài chỉ là vị hướng đạo sư là vị thầy dẫn đường cho chúng ta trong đêm tối ngài Ngài là bậc giác ngộ hoàn toàn chân lý Ngài chỉ rõ con đường cho chúng ta đi Đi hay không đi quyền quyết định của chính mình Đến được hay không đến là do chúng ta Chứ không phải đổ thừa cho Phật Tại sao con tu Phật mà con không có giảng sanh được Hỏi lại mình đi không phải tại Phật nghe quý vị Có thành tựu, có an lạc, có giải thoát Có chứng đắc hay không Tùy thuộc nơi mỗi chúng ta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 Kỳ độ ngũ Phật hiệu A-di-đà Kim hiện tại thuyết Pháp đó Cái đoạn đó là nói ý như vậy Thì chúng ta tin vào sự chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Và chúng ta cũng tin vào đại nguyện của Đức Phật A Di Đà ngài không bao giờ nguyện suông Phật Thích Ca không nói dối chúng ta. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cảnh giới Tây phương cực lạc và khuyến khích chúng ta xin niệm danh hiệu A Di Đà Phật để cầu sanh về đó theo tinh thần của kinh a di đà nói đó thì lúc đó sáu phương chư phật từ nam phương là gì nữa đông phương nam phương tây phương bắc phương thượng hạ phương thượng phương sáu phương chư phật đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài gọi là xuất quảng trường thiệt tướng để xác chứng rằng lời nói của đức phật thích ca mâu ni không có dối nhưng mà chúng ta không đầy đủ lòng tin lại một số người bảo rằng cực lạc đâu có thật đâu đức phật thích ca mâu ni gạt mình rồi ngài đâu có gạt đâu mà nếu ngài gạt thì ngài đâu phải là một vị phật phải không quý vị mà một vị phật thì chân thật ngữ mười mười phương ba đời chư phật đều là những bậc chân thật ngữ bất cuốn ngữ bất vọng ngữ không có nói dối không có nói gạt chúng ta đâu và khi giới thiệu về chánh báo y báo của cõi cực lạc thì sáu phương chư Phật đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài để xác chứng rằng lời nói của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không hư dối nhưng mà chúng ta lại đem phàm tâm của mình để đo lường cái cảnh giới của Phật của bậc thánh thì làm sao mà có thể đo lường so tính được cho nên chúng ta nói không biết có cảnh giới Tây Phương cực lạc hay không Do nghi ngờ, do dự đó Cho nên mình đâu có hành trì chân thiết đâu do đó mà không đạt đến kết quả quý vị ơi không kết quả là do không đầy đủ lòng tin rồi có người lại nghi ngờ vậy nè không biết một đời tôi niệm Phật Tôi ăn chay, tôi tu tạo công đức phước lành Mà giờ phút cuối cùng của cuộc đời Đức Phật có đến tiếp dẫn tôi hay không? Quý Phật tử có nghi ngờ điều này không? Có người nghi ngờ vậy đó nha Không biết Phật có đến tiếp dẫn tôi hay không? Nếu quý vị còn nghi như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thành tựu được kết quả rốt ráo đâu quý vị mà khi mình đặt trọn vẹn lòng tin dù cho một việc ở ngoài đời đi nữa mà quý vị đặt trọn vẹn lòng tin rồi thì quý vị làm tới nơi tới chốn được kết quả cho nên ngạn ngữ ta có câu đường tuy khó không phải khó vì ngăn sông vì cách núi mà khó là vì lòng người ngại núi e sông lòng ngại núi e sông là lòng tin không có bền chắc không có quyết tâm không có ý chí không có lý tưởng không có mục tiêu còn nếu chúng ta đã quyết tâm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 Đức Phật A Di Đà không có nguyện xuông, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có dối gạt chúng ta để làm gì. Ngài chỉ dạy khuyến khích chúng ta cầu sanh về Tây phương cực lạc là một cảnh giới an lành đối với vị. Nơi đây thanh thân thì thanh tịnh, tâm không vướng mắc, mọi khổ nguy tức khắc tiêu tan cho hay người ở lạc bang chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời luôn. Rồi ta tin vào cái đối tượng thứ ba nữa đó là tin nhân quý vị có tin rằng ngày hôm nay ta gieo trồng cái nhân niệm phật cầu sanh ta sẽ có cái quả thấy phật vãng sanh quý vị có tin nhân quả như vậy không có không quý vị có ta tin rằng ngày nay mình gieo trồng cái nhân mình niệm phật cầu sanh chắc chắn sẽ có cái quả thấy phật vãng sanh bây giờ con hỏi quý vị nè hàng ngày quý vị gieo hạt giống ớt nó lên cây gì cái ớt trái ớt gieo hạt giống cà nó lên cây cà trái cà gieo hạt giống dưa nó lên cây dưa trái dưa gieo hạt giống đậu lên cây đậu trái đậu có đạo lý quý vị gieo hạt giống ớt lên cây cà không không hàng ngày quý vị gieo vào trong mảnh đất tâm của mình đó là hạt giống phật nam mô a di đà phật thì nó ra ra cái quả gì quả phật cho nên nói niệm phật là thành phật tại sao mình không tin nhân quả vậy quý vị phải tin nhân là cái thứ ba tinh quả là cái thứ tư rồi quý vị tin sự tin cảnh giới tây phương cực lạc quý vị có tin có thật không tin cảnh giới cực lạc có thật không quý vị có thật phải không thì xin chúc mừng quý vị bằng một tràng pháo tay đi tại vì quý vị đã có được lòng tin cảnh giới tây phương cực lạc có nhiều người nói tôi không tin có cảnh giới tây phương cực lạc thì xin trả lời với vị đó rằng chắc chắn cảnh giới tây phương cực lạc sẽ không có bởi vì vạn pháp duy tâm mà tâm của họ không có tây phương có cực lạc rồi thì làm sao có đây cho nên chúng ta phải tin tin rằng cảnh giới cực lạc là một cảnh giới có thật đó quý vị tại sao Chúng ta đang ở cõi ta bà là một cái cõi uế độ Được cấu tạo tác thành bởi năm thứ trượt dơ Đó là gì? Kiếp trượt, chiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt và mạng trượt Thì tại sao quý vị không tin rằng có một cái cõi tịnh độ Tức là một cõi nước thanh tịnh trong sạch Mà nó cũng cấu tạo tác thành bằng năm thứ thanh trong ở cõi ta bà này là năm thứ trượt nhơ gọi là ngũ trượt ở cõi tây phương tịnh độ thì có ngũ thanh quý vị không có phải là kiếp trượt mà là kiếp thanh không có phải là kiến trượt mà đó là kiến thanh tức là chánh kiến không có phải là phiền não trượt mà đó là bồ đề thanh không có phải chúng sanh trượt mà đó là chúng sanh thanh không phải là mạng trượt mà đó là mạng thanh do gì đây là một cái cõi nước được cấu tạo tác thành bởi những thứ thanh tịnh trong sạch cho nên gọi là tịnh độ ta phải tin rõ ràng cảnh giới cực lạc có thật con xin hương quý vị ngày xưa vào thời kỳ pháp thuộc đó, cụ à, phan thanh giảng quý vị có nghe tên cụ phan thanh giảng không cụ phan thanh giảng đi sứ sang pháp đi đến paris sau khi đi sứ xong cái cụ trở về cái cụ mới kể cho tất cả triều thần nghe cụ mới nói như thế này ôi đất nước pháp họ văn minh họ tiến bộ quá đèn không cần thắp mà nó tự sáng xe xe đó nha xe ngựa xe không có cần ngựa kéo mà nó tự chạy thuyền bè không có cần người bơi người chèo gì hết mà nó tự nó tự lướt trên con sông cụ phan về nói như vậy cái chính nguyễn tri phương ông không tin nguyễn tri phương không tin và nói rằng làm cái gì mà có một có một cái đất nước văn minh tiến bộ nào mà đèn không thấp mà nó tự sáng bởi vì lúc đó Việt Nam của chúng ta chưa có đèn điện mà ở bên đất nước Pháp Paris đã tiến bộ về mặt khoa học họ đã sử dụng điện lực cho nên đèn không cần thấp mà nó tự sáng bởi vì họ xài bằng điện lực rồi xe mà không có cần ngựa kéo mà nó tự chạy là do đâu vậy là bởi vì họ sử dụng động cơ máy móc thuyền bè không cần có người bơi chèo mà nó tự lướt trên con sông là bởi vì họ sử dụng động cơ máy móc vậy mà cụ phan về nói triều thần nhà nguyễn không ai tin hết thậm chí người bạn chí thân của cậu cụ phan thanh giảng đó là nguyễn tri phương cũng không tin luôn nói rằng cụ phan đi xa về nó khoát nó dốc nhưng mà sau này rồi á, thì đất nước Việt Nam của chúng ta tiếp nhận được tiếp nhận được cái công à, công nghệ khoa học tiến bộ văn minh thì có những sự việc đó thì họ mới tin rằng lời của cụ Phan nói đúng nói thật thì chỉ bao nhiêu cái chuyện ở thế gian thôi thì chúng ta thấy rõ rằng nói mà giữa đất nước này mà qua nước nước nước khác văn minh mà con người ta không tin thì huống chi cái cảnh giới Tây phương cực lạc nó thù thắng Nó trang nghiêm mình ở cõi ta bà Mình đâu có tin là có một cái cõi cực lạc Trang nghiêm thù thắng Chánh báo trang nghiêm Y báo trang nghiêm như vậy Mình không tin là phải rồi cho nên Đức Phật khi nói Kinh A Di Đà giới thiệu cảnh giới Tây phương cực lạc và Ngài nói đây là cái pháp mà gọi là khó tin, khó tin lắm. Nan tính chi pháp là cái pháp rất là khó tin nhưng chúng ta có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên mà hôm nay chúng ta tin vào pháp môn tịnh độ tin vào đức phật a di đà qua đại nguyện của ngài để phát lòng cầu sanh về cảnh giới đó thì quý vị đã gieo trồng được thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày lắm rồi đó quý vị và chúng ta tin rằng vạn pháp duy tâm bao trùm Phật độ Tâm mình tịnh là có cõi nước thanh tịnh Đó gọi là tinh lý đó quý vị Tinh sự là tinh cảnh giới cực lạc có thật nhưng mà tinh lý là tâm tịnh có cõi nước tịnh Muốn có được cõi nước thanh tịnh Trước ta phải thanh tịnh tâm ý của mình đi Nếu quý vị đặt lòng tin vào sáu đối tượng như thế Mà lòng tin này không phải chỉ tin suông Mà tin một cách sâu chắc Sâu chắc như thế nào Giả sử như hôm nay quý Phật tử đã chọn pháp môn tịnh độ là một pháp môn căn bản để mình ứng dụng hành trì thì dù cho bây giờ có một người nào có thần không biến hóa mà đến nói với mình rằng bỏ niệm Phật đi Tôi sẽ chỉ dạy cho các vị một cái pháp môn tu minh tâm chiến tánh thành Phật thiện đời Thì quý vị cũng bái tạ người đó và nói rằng tôi đã lãnh hội lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh A Di Đà, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong kinh Vô Lượng Thọ và tôi quyết một đời này niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới. Tôi cảm ơn các vị đã có cái tâm ý tốt muốn cho tôi tu hành mau thành tựu một đời này nhưng tôi biết rõ căn cơ trình độ của tôi nội một cái niệm nam mô a di đà phật có sáu chữ đó thôi mà tôi học mấy chục năm rồi tôi chưa có thuộc nữa đó các các vị ơi cho nên tôi không thể nào kham thêm gì nữa thôi các vị có căn tánh cao thì các vị tu theo pháp môn khác còn tôi tôi chọn pháp môn tịnh độ là pháp môn căn bản để hành trì thì quý vị lòng tin như vậy mới gọi là tin sâu đó quý vị nhưng mà ngược lại có nhiều khi chúng ta tin cái gốc của lòng tin đó nó không sâu cái dễ bị người ta bứng lắm quý vị thì con nói bà cụ này nè hàng ngày bà ăn chay bà niệm phật bà tụng kinh a di đà kinh vô lượng thọ nha mà bà niệm phật nhưng mà có một cái là bà niệm thì niệm mà qua cái thời mà công phu tụng kinh niệm phật xong rồi á mà ở bên ngoài ai mà làm cái gì không vừa ý bà là bà chửi tắt bếp luôn cho nên ở trong nguyên cái xóm này họ biết họ mới chọc ghẹo bà hoài họ mới nói ngoài miệng thì niệm năm mô bên trong lại chứa một bồ dao găm ngoài miệng thì niệm phật lâm râm bên trong lại muốn đâm giết người cái bữa đó bà đang ngồi trong bà niệm phật vừa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 cái bà chịu hết nổi bà bỏ cái mỏ xuống nha bỏ cái dùi xuống bà đứng dậy tao mắc mớ giọng cố nội mày mày kêu tao hoài vậy bà hai mới nói vậy nha tao mắc mớ ông cố nội mày hay gì mà kêu tao hoài vậy cái lúc này nhỏ nó nói nó nói bà hai con kêu bà cao lắm là chừng trăm tiếng thôi còn ngài bà kêu đức phật a di đà mấy ngàn tiếng mấy chục ngàn tiếng con kêu bà có trăm tiếng mà bà còn bực bệnh vậy một ngày đức phật a di đà có mất mớ gì bà không mà bà kêu đức phật a di đà hoài vậy <laughs> nhỏ nó nói vậy cái bà tự nhiên cái bà hai bà vô bà suy nghĩ bà nói nhỏ nó nói đúng nha <laughs> tại sao nó kêu mình nó kêu mình một hồi cái mình bực rồi đức phật a di đà mắc mớ gì mà mình cứ kêu tối ngày cứ nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật hoài chứ vậy làm phiền ngài cái tự nhiên cái bà bỏ niệm phật <laughs> nhỏ nó nói vậy cái bà nghe cái bà bỏ niệm phật luôn hỏi sao bà không niệm phật để nói tôi không muốn làm phiền phật <laughs> tại vì phàm phu chúng sinh á nghe người ta kêu hoài bực còn phật đâu có bực gì đâu ngài muốn chúng ta nhớ ngài để làm gì nhớ phật niệm phật thì không có nhớ tiền không có nhớ con không nhớ cháu không có nhớ tham sân si phiền não Ngài muốn chuyển hóa cái tâm phàm của chúng ta Cho nên Ngài khuyên chúng ta xin niệm danh hiệu Của Đức Phật A-di-đà đi để nhiếp tâm ý của mình cho thanh tịnh và dù cho chúng ta có kêu có gọi ngài bao nhiêu đức phật có phát nguyện mà chỉ cần ai đó xin danh hiệu của ngài thôi mà thành tựu 10 niệm hay là một niệm trong giờ phút lâm chung ngài cũng đến tiếp dẫn gì đó à vậy mà chúng ta không đủ lòng tin giống như bà hai này không đủ lòng tin cái bà hai nói thôi nhỏ nó nói đúng quá ai nó kêu mình á vài chục câu vài chục tiếng là mình đã bực rồi mắc mớ gì mà mình cứ kêu gọi đức phật hoài vậy thôi tội lắm cái bỏ niệm phật luôn cái đó là lòng tin không có chắc quý vị ơi còn thêm về nữa nè niệm phật tu thời gian cái bệnh phát hiện trên thân cái nói tôi niệm phật không có linh phật cũng linh chút xíu nào chứ tại vì sao tôi niệm danh hiệu của ngài hàng ngày tôi lễ bái ngài tôi cúng dường ngài tôi niệm danh hiệu ngài ngài cũng gia hộ cho tôi được mạnh khỏe đau bệnh vậy cho nên tôi không tin ngài nữa cái mất đi lòng tin quý phật tử có cái này không có thì sửa nha mình bệnh tật đó là do quả báo từ nơi nghiệp sát của mình chiêu cảm chứ không phải là đổ thừa cho phật là tại sao tôi niệm phật mà phật không gia hộ cho tôi được bình an được mạnh khỏe mà thân tôi độc bệnh vậy cho nên tôi không tin ngài nữa rồi còn có người nói rằng á khi mà bệnh rồi á cái họ nói niệm phật hoài cũng không hết bệnh thôi thì bây giờ tôi không theo phật mà nữa mà theo thần linh không theo phật nghe mà theo thần linh đi à, lên núi à, lên núi ông cấm núi à, núi sam hoặc núi tây ninh để cúng bà mua con heo quay cúng bà khấn giái rằng bà gia hộ cho tôi được à, tai qua nặng khỏi tập bệnh tiêu trừ tôi hết bệnh tôi lên tôi cúng con heo quay đó mất lòng tin nơi phật không còn đủ lòng tin với nhân quả nữa mà mình sát sanh hại vật cúng tế thần linh để mưu cầu cho mình có được bình an sức khỏe như vậy nhân quả có tương ứng hay không quý vị có không mình cầu sự bình an cho chính mình mà mình giết hại chúng sanh thì đó là nhân quả không tương đồng rồi vậy mà chúng ta lại tin còn có những cái đáng tin chân lý hiện thực mà chúng ta lại không tin quý vị thì con mong sao quý phật tử đây phải có đầy đủ món tư lương thứ nhất của người tu tịnh độ để lấy đây làm hành trang trở về nha quý vị nếu quý vị không có đầy đủ lòng tin thì xin thưa quý vị sẽ không bao giờ có nguyện tha thiết tại vì không tin sao nguyện về mà nếu không có nguyện tha thiết thì không bao giờ quý vị hành trì cho chân thật vì vậy tính nguyện và hạnh nó có một cái sự tương quan mật thiết với nhau nếu quý vị đã đầy đủ lòng tin rồi thì mình mới phát nguyện tha thiết có một cái ý nguyện tha thiết muốn về tây phương cực lạc và muốn về rồi là muốn đạt được mục đích thì quý vị phải phấn đấu để có đủ tư lương trở về qua phương cách hành trì vì vậy cái lòng tin là cái căn bản đầu tiên đó quý phật tử ơi xin hỏi quý phật tử giả như bây giờ quý phật tử đang ngồi đây nè nha niệm phật mà ở ngoài kia người ta y xèo y xèo người ta nói kia kia kia ở ngoài kia có người thiên biến dạng quá trên thân ra lửa dưới thân ra nước xin thưa với quý vị ở trong đây sẽ không còn một người nào ngồi niệm phật hết chạy ra ngoài kia hết có đúng vậy không có đúng vậy không quý phật tử quý phật tử cười là con biết đúng vậy đó chỉ cần ở ngoài kia mà rụt rịch cái gì thôi là nói ôi ôi có người nào đó họ đang bay họ đang đi trên mặt nước mà hoặc là họ biểu diễn thần thông của mình kìa là ở trong đây sẽ không còn một người nào hết chúng ta thích những cái điều kỳ quặc chúng ta thích những cái điều thiên biến dạng quá cho nên chúng ta bị người ta lừa hoài bị người ta gạt hoài mà đức phật ngài đã quyền ký vào thời kỳ mạt pháp tà sư nói pháp nhiều hơn các sông hằng nha quý vị mà quý vị tin vào thần không biến quá thì tôi chừng bị ngoại đạo tà ma gạt mình dẫn mình đi vào con đường tà đạo đó quý vị đức phật ngài chỉ dạy cho chúng ta con đường chân chánh để đi mà mình không chịu đi mà mình hít thần không biến quá mà nghe những cái gì mà kỳ thú thiên biến dạng quá là ta thích ta khoái lắm ta nói ví dụ có cái vị thiền sư nọ tu hai chục năm rồi cùng với một người bạn của mình có giao kèo với nhau 20 năm sau chúng ta sau thời gian học đạo trở về sẽ gặp nhau nơi bến đò ngày đó tháng đó năm đó sẽ gặp nhau nơi bán, bến đò 20 năm sau hai người bạn này gặp nhau một bên là một vị tu sĩ một bên là một vị đạo sĩ tu sĩ là tu theo đạo phật đạo sĩ là tu theo đạo giáo thì hai người gặp nhau như vậy cái vị đạo sĩ mới hỏi vị tu sĩ gì chứ 20 năm qua ông tu hành ông chứng đắc được cái gì vị tu sĩ mới trả lời tôi 20 năm qua tôi chỉ làm cái việc chăn trâu mà thôi chăn trâu có nghĩa là chăn giữ cái tâm của mình điều phục cái tâm của mình cho nó thuần phục cái ông kia ông nghe nói vậy cái ông nói hai chục năm tu hành mà ông đạt được không chứng được gì hết chỉ làm việc chăn trâu thôi hả dẫm dữ vậy tôi 20 năm qua cái công năng tu tập của tôi nè ông coi nè cái ngay bến đò đó cái vị tu sĩ thì mua vé đi qua đò còn cái vị đạo sĩ á, ông lấy cái nón lá ông thảy trên cái dòng nước á cái ông phi thân đứng ở trên cái nón lá đó cái vậy mà không chìm nha lướt nhẹ cái nón lá đưa ông qua bên kia bờ trong đắc ý lắm ông cười nói thấy tôi biểu diễn thần không chưa thì vị tu sĩ mỉm cười nói té ra 20 năm tu tập của ông chỉ đáng giá có hai đồng xu của tôi à tại vì tôi cũng tốn hai đồng xu tôi qua xong còn hai chục năm công lực tu tập của ông cũng qua xong thì hai chục năm đó đáng giá có hai đồng xu của tôi thôi chứ có cái gì đâu phải không quý vị mình tu không có cầu kỳ mấy cái đó mà quan trọng cái mình có làm chủ được bản thân mình trước mọi hoàn cảnh có điều phục được tâm mình hay chưa hay là vẫn tham sân si phiền não tật đố mà nếu chúng ta tu như vậy chưa có kết quả quý vị ơi tu sai rồi hãy chỉnh đốn lại chính bản thân mình tu mỗi ngày phải có an lạc có giải thoát chứ tu mà phiền não là sai nghe quý vị và quý phật tử đừng có cầu kỳ các thứ thần không biến quá coi chừng bị tà ma ngoại đạo người ta gạt mình ta lừa mình mà cái gì thực tế chút xíu đi quý vị đức phật cấm tuyệt đối đệ tử của mình sử dụng thần không các vị tỳ kheo mà chứng thánh quả rồi đó có khi hàng phục ngoại đạo biểu hiện thần không để để à, làm cho ngoại đạo khuất phục để quy thuận ngoại đạo về với Phật pháp vậy mà Đức Phật cũng còn không cho nữa ngài nói rằng đối với một người tu phải biểu hiện bằng đời sống chân thật của chính mình mà cái cái biến hóa thần thông nó không bằng cái giáo hóa thần thông biến hóa thần thông là thiên biến dạng hóa không bằng giáo hóa thần thông là sao giáo hóa thần thông là biểu hiện qua đời sống hàng ngày của mình thân giáo là một loại thần thông rất là hữu hiệu nha quý vị Hòa thượng Quảng Khâm khi xưa Ngài dốt không biết chữ Ngài niệm Phật Mà chứng được niệm Phật tâm mùi quý vị Người ta đồn đãi về phẩm hạnh của Ngài Nói rằng Ngài có ngũ nhãn lục thông thiên biến dạng quá Có một vị cư sĩ đến Và đòi gặp mặt Hòa thượng Quảng Khâm Không gặp không về Hòa thượng mới ra tiếp ông ta mới hỏi Ông đến đây gặp ta có chuyện gì Cái vị cư sĩ này nói thôi các vị đi ra ngoài hết tôi chỉ muốn nói riêng cái chuyện bí mật này với hòa thượng thôi ông ta làm ra vẻ trịnh trọng bí mật lắm khi mọi người ra hết rồi cái ông đến gần ông nói hòa thượng ơi con có việc này mà con lặn lội đường xá xa xôi hơn ngàn cây số đến đây hỏi cho biết hòa thượng cho con biết người ta đồn đãi hòa thượng có thần không biến quá vậy thì chứ hòa thượng nói thiệt đi hòa thượng là một người tu hành hòa thượng nói thiệt đi hòa thượng có thần thông hay không mà nếu có hòa thượng thi triển một chút thần thông cho con thấy thì con mới tin cái hòa thượng quảng khâm nghe ông ta nói vậy cái hòa thượng nó lại đây nay tôi nói cho nghe ông khoái quá ông đút cái đầu vô ông kêu lỗ tai nói nhỏ mình con nghe con nói cho ai biết đâu cái hòa thượng kêu nghe lỗ tai ông cái hòa thượng mới nói vậy nè nếu như tôi có thần thông thì mắc mớ gì tới ông tại vì tôi có thần thông đi nữa tôi tu thì tôi chứng bản thân tôi chứng tôi ăn thì tôi no thì mắc mớ gì tới ông tôi đâu có thể nào cho ông một chút xíu thần thông nào hay là chút xíu sự giải thoát giác ngộ nào mà tại sao lại cầu cái thần thông của người ta để làm gì tại sao mình không phát triển cái loại thần thông nơi chính mình đi và thường nói như vậy thần thông đó là gì nếu như quý phật tử làm chủ các căn của mình thì con mắt của mình sẽ không bị chướng ngại đối với sắc trần nhìn thấy sắc đẹp không có bị chướng ngại không dính mắc vào đó cái đó gọi là thiên nhãn thông rồi đó quý vị cái lỗ tai của chúng ta mà nếu chúng ta nghe tất cả những âm thanh bên ngoài dù cho những lời khen tiếng chê thị hay phi mà quý vị giữ cái tâm của mình an định làm chủ được không vui buồn theo đó là quý vị đã có được thiên nhĩ thông rồi đó quý vị tại sao mình không phát triển loại thần thông nơi chính mình mà lại cầu kỳ nơi người khác người ta cũng không ban cho mình được cái gì bởi vì người ta ăn người ta no mình ăn mình no mình tu mình chứng không ai ban bố cho ai ké được đâu quý vị ơi thì mong rằng toàn thể quý Phật tử hiểu được cái đạo lý này Để đặt trọn vẹn lòng tin vào lời Phật dạy Y theo đó hành trì Tin nhân tin quả Nhất là quý vị phải tin sâu sắc vào nhân quả Ta trồng dưa ta được dưa Ta trồng đậu ta được đậu Ta gieo nhân nào ta gặt hái quả báo đó Ngày nay quý vị một lòng ăn chay niệm Phật tu tạo công đức phước lành hồi hướng Tây Phương Trang nghiêm Phật tịnh độ chắc chắn một đời quý vị bản sanh Nhưng mà phải như thật tu hành Đặt trọng diện lòng tin rồi phải y theo đó mà hành trì Đó mới gọi là tin sâu quý vị Hòa Thượng à, Tịnh Không Sau khi Hòa Thượng học đạo nơi cư sĩ Lý Bỉnh Nam học kinh học đạo nơi đó sau đó cái hòa thượng mới xuất gia được 3 năm trở về thăm lão à, lão sư của mình là bậc thầy đã dạy đạo cho mình đó trở về thăm lão cư sĩ lý bình nam cư sĩ gặp hòa thượng tịnh không mới nói tôi nhắc nhở ông phải tin phật cái lúc này hòa thượng tịnh không mới nói nếu không tin sao cạo cái đầu để làm gì chính mình tin phật cho nên mình mới cạo đầu tu theo phật mà bây giờ sao ông lão sư này ông nói là tôi bảo ông phải tin phật phải đầy đủ lòng tin đối với phật con không tin phật hồi nào đâu ngài chỉ cho con cái chỗ nào con không tin đi và Thượng Tịnh Tịnh không vừa hỏi như vậy Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói Nếu ông đã trọn vẹn lòng tin đầy đủ lòng tin đối với Phật Thì Phật dạy như thế nào mình phải hành y như thế đó Phật bảo rằng con ơi con cứ theo con đường này mà con đi quẹo phải quẹo phải nghe con đừng quẹo trái ai quẹo trái kệ họ con quẹo phải Vậy mà ta có đủ lòng tin nơi Phật để nghe theo lời Phật chỉ dạy quẹo phải không? Hay là mình quẹo trái hoài à quý vị ơi Quẹo trái có nghĩa là sao? Thấy người ta làm sai, làm quấy, làm trái Mình cũng bắt chước theo cái quẹo trái theo Cho nên làm sai, làm quấy, làm dở, xấu Làm những điều sai trái tội lỗi Cũng quẹo theo người ta Rồi cái đổ thừa tại người ta như vậy Tôi mới như vậy mà đức phật nói ai đi đường nào kệ người ta các con cứ quẹo phải quẹo phải nha cứ làm đúng làm phải đi còn người ta quẹo trái kệ người ta vậy mà mình cũng quẹo trái hoài đâu có nghe theo lời phật đâu như vậy làm sao gọi là đầy đủ lòng tin đối với phật cũng giống như hôm nay quý phật tử nói tôi tin phật biểu hiện của lòng tin đó chính là sự phát nguyện họ trì tâm quy giữ gìn năm giới đối với người tại gia nhưng xin hỏi quý vị nè quy y phật bất quy y thiên thần quỷ vật khi chúng ta đã trở về nương tựa với phật rồi thì không theo trời thần quỷ vật vậy chứ quý vị có theo không quý vị quý phật tử trả lời đi đã quy y phật rồi có đặt trọn vẹn lòng tin nương tựa nơi phật không hay là có lúc cũng theo thần linh đó nhà có thờ thần tài không quý vị nếu mà nhà có thờ thần tài là quy hướng thần linh rồi rồi hỏi hỏi vậy chứ quý phật tử quy y pháp rồi thì không quy y tà giáo kinh sách của tà giáo ngoại đạo vậy chứ mà cứ len lén nè à. len lén đi qua để tìm hiểu đạo giáo của người ta như thế nào rồi học tập và cái nghi ngờ rằng cái đạo giáo của mình cái phương pháp tu hành mình sao mình thực hiện một thời gian rồi sao mình thấy không linh vậy không linh là mình tự hỏi lại mình mình làm có đúng hay chưa mình làm không đúng thì làm sao đạt được kết quả đây cho nên quý phật tử xét thấy mình chưa đủ lòng tin đối với giáo pháp của phật và biểu hiện nữa là vì không đủ lòng tin đối với giáo pháp của phật cho nên nghe học xong rồi cái y giáo để dành chứ không có y giáo phụng hành mà cứ để dành đó có làm đâu có thực hành theo đâu cứ để dành không à vậy mà cứ tuyên bố con xin y giáo phụng hành mà có phụng hành đâu quý vị toàn là y giáo để dành vì chúng ta không đủ lòng tin đối với giáo pháp của phật cũng như chúng ta không đủ lòng tin vào tăng bảo là các bậc thầy hướng dẫn chỉ dạy cho mình mình không đầy đủ lòng tin cho nên đi đến chùa soi bói môi móc tìm tội có ông thầy nào ông tu sao bà cô kia bà tu như thế nào ví dụ như ông thầy bà cô đó tu giỏi có cho mình chút xíu cái sự giải thoát hạnh phúc ké không rồi các gì đó có tu dở có làm sai làm quấy gì đó có bắt mình chịu tội thế không quý vị sao mình soi bói làm chi cho nó phiền não vậy rồi cái chỉ trích rồi mang cái khẩu nghiệp mang cái tội quỷ bán tăng bảo nữa quý vị ai tu sao để nhân quả phán xử đi còn chúng ta mục đích đến chùa học Phật nghe kinh hiểu biết lời Phật dạy để ứng dụng hành trì để sửa đổi bản thân của mình để hoàn thiện chính mình để trải nghiệm được niềm hạnh phúc thật sự thì đó mới gọi là đầy đủ lòng tin đối với Tam Bảo và quý vị phải tin vào nhân quả triệt để có một số người lại mất đi lòng tin đối với nhân quả và nói rằng tôi không biết nhân quả có bị trục trặc không nha tại sao mà tôi thấy có nhiều người ăn hiền ở lành thì họ gặp chuyện xui rủi không may bất hạnh đến với họ hoài à còn mấy người ăn ở độc ác vậy đó mà họ gặp may mắn đến với họ không biết nhân quả có bị trục trặc không nếu mà chúng ta không tin nhân quả mà chúng ta nói như vậy thì đâu có đủ lòng tin đâu quý vị nhân quả nó phải thông cả ba đời mình mới vừa gieo cái hạt giống tốt lành ngày hôm nay mà ngày mai mình đòi gặt hái mình mới gieo hôm qua bữa nay mình đòi gặt hái làm sao có được gieo giống lúa phải hai tháng rưỡi gieo giống cây xài cái mít gì 3 năm 4 năm 5 năm mới có trái quý vị ơi quý vị mới gieo giống xuống mà đòi gặt hái làm sao có được rồi cái quả mà hôm nay ta gặt hái là do cái nhân của những năm tháng trước của những đời kiếp trước nó đã đủ duyên nó trổ thành quả rồi cho nên quý phật tử phải tin hiểu sâu sắc về nhân quả gọi là minh tính nhân quả một cách rõ ràng như vậy để đồ hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chính mình ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm phật tu tạo nhiều công đức phước lành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 mà nhất là tin sâu sắc vào nhân quả nha quý vị mà khi quý vị tin nhân quả rồi thì quý vị không còn sợ hãi lo âu gì hết hôm nay mình gieo trồng cái nhân như vậy sẽ có cái quả như vậy còn lo gì nữa còn bây giờ mình gieo cái trồng nhân xấu mà mình muốn gặt hái quả tốt mà phàm nhân ở giữa thế gian không làm mà muốn có ăn quý vị ơi không có chịu bỏ công mà muốn hưởng thụ có đúng vậy không quý phật tử không làm muốn có ăn không có bỏ công lao ra mà muốn hưởng thụ cho nên mình bị người ta gạt hoài người ta nói thôi khỏi cần niệm phật chi mất công lắm tốn thời gian lắm mà cực khổ nữa thức khuya dậy sớm công phu niệm phật cực khổ bây giờ có một cái pháp môn không có cần niệm phật không có cần công phu bái sám gì hết chứ không có cần phải tu trì miên mật gì cả mà chỉ để cho người ta để cái ngón tay lên đầu của mình ta điểm một cái là cái chứng quả nghe nói vậy cái khoái thích lắm chứng cái quả gì quý vị chứng cái này là nổi chứng chứ không có phải chứng quả đâu mà nha nổi chứng đó quý vị ơi không không gieo trồng cái nhân mà muốn cho có cái quả làm sao có được đừng có tin quý vị cái gì nó cũng đòi hỏi từ nhân hồ xanh nó mới trở thành quả nhân không đến nổi luống công quả không ngẫu nhiên mà được cho nên cái món tư lương đầu tiên của người tu tịnh độ phải đặt trọn vẹn lòng tin vào lời đức phật thích ca mâu ni chỉ dạy tin vào đại nguyện nhiếp thọ của đức phật a di đà tin vào ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm phật cầu sanh chắc chắn có cái quả thấy phật vãng sanh tin rằng cảnh giới tây phương cực lạc có thật và tin rằng tâm của chúng ta tịnh là có cõi tịnh tâm chúng ta an lạc là có cực lạc nếu quý vị tin mà lòng tin không có bao giờ bị thối chuyển ai nói gì nói tôi cũng đặt trọn vẹn lòng tin như vậy thì đó là cái món tư lương thứ nhất có được cái căn bản tư lương này rồi nó sẽ phát sinh ra những công đức phước lành để quý vị có đủ hành trang tư lương trở về và con xin kể cho quý phật tử nghe một câu chuyện vào cuối triều đại nhà thanh bên trung có một vị nọ ông ta là một người cư sĩ tại gia hay làm những việc từ thiện ông ta họ trần cho nên người đời gọi ông ta là trần đạo nhân tức là người tu đạo mà họ trần ở trong làng của trần đạo nhân có một người thanh niên nọ tuổi trẻ nhưng mà ngốc ngốc nghếch khờ khạo có sức lực đi làm thuê làm mướn cho người ta vậy đó mà người ta không trả tiền cũng cười chửi cũng cười đánh chạy rượt chạy cười không có biết phản ứng lại gì hết ngốc nghếch như vậy cho nên bị người ta ăn hiếp nhiều lắm thấy cái người thanh niên bị người đời ăn hiếp quá đi trần đạo nhân tội nghiệp mới đến nói con ơi con khờ khạo quá con ở đời để cho người ta lợi dụng sức lực của con mà người ta bắt làm xong rồi không trả tiền gì hết thôi bây giờ con về nhà của ông đi làm phụ giúp việc nhà cho ông ông nuôi con cả đời con không còn lo cái ăn cái mặt nữa cái người mà ngốc nghếch đó không ai xa lạ vì anh ta họ vương cho nên người đời đặt cho anh ta một cái tên gọi đó là vương đầu ngốc bởi vì quá ngốc cho nên gọi là vương đầu ngốc vương đầu ngốc nghe trần đạo nhân nói như vậy vương đầu ngốc mới vui mừng hớn hở cảm tạ rồi đi theo trần đạo nhân về nhà hàng ngày làm cái việc bữa củi nè gánh nước nè nặng nhọc ở trong nhà chiều tối trần đạo nhân còn bắt ngồi niệm phật nữa chứ quay lại thấy ngủ ngà ngái khò khò rồi cái trần đạo nhân mới đánh thức dậy nói con ơi đời này con ngu ngốc lắm không có trí tuệ con phải ráng niệm phật để phát sinh trí tuệ nha giả lại cái cõi ta bà này lắm nhiều đau khổ con niệm phật để con cầu sanh về cực lạc đi hết khổ được vui con ở đó vui dữ lắm không có khổ giống như ở cõi ta bà này đâu dương đầu ngóc nghe trần đạo nhân nói như vậy cái mới nói rằng ông ơi bộ con chỉ cần nam mô a di đà phật rồi con về thế giới cực lạc đó là con hết khổ hả ông nếu như vậy con sẽ tin tưởng vào lời của ông chỉ dạy con sẽ nam mô a di đà phật và con sanh cầu sanh về đó từ đó về sau dương đầu ngốc ngốc nghếch nhưng mà đặt trọn vẹn lòng tin vào lời chỉ dạy của trần đạo nhân nhất tâm niệm phật và quyết cầu về tây phương cực lạc thế giới để hết khổ được vui gánh nước cũng nam mô di đà phật bữa cuối cũng nam mô di đà phật quét sân cũng nam mô di đà phật làm cái gì ông cũng nam mô di đà phật về cực lạc hết khổ được vui nam mô a di đà phật về cực lạc hết khổ được vui cho con về đó đi ông cứ đi qua đi lại ông cứ niệm phật và ông nguyện cho về đó đi hết khổ được vui cái một ngày nọ nhưng đầu ngốc đang ngồi niệm phật với trần đạo nhân bỗng dưng như đầu ngốc cười ngồi phía sau cười cái trần đạo nhân nghe cười nhỏ nhỏ à thôi hồi nó cười lớn lên cái trần đạo nhân quay lại nói sao mà con vô lễ quá à? con không có học thức vô lễ quá ngay đây là phật đường mà chỗ trang nghiêm thanh tịnh con có cung kính phật con đến trước ngay điện phật mà con ngồi con niệm phật mà con cười con cười con giỡn như vậy con không có cung kính phật chút xíu nào tội chết luôn đó nhưng đầu ngốc mới nói ông ơi không phải con không cung kính phật đâu nguyên do con cười là bởi vì phật cười với con con cười lại với ngài Ngài nhìn con Ngài cười kìa Cho nên con mới cười lại Ngài vui vẻ Ngài cười với con Cho nên con mới vui vẻ con cười lại với Ngài Trần Đạo Nhân nói thôi mày đừng có dốc quá đi Tao niệm Phật 17 năm Tao có bao giờ tao thấy Phật nào đến cười với tao đâu Mày mới niệm Phật có 17 tháng Mày nói Phật cười với mày Không mày đừng nói dốc vừa thôi Đừng có nói dốc quá đi Cái đó gọi là đại giọng ngữ đó nha Nhưng mà Dương Đầu Ngốc nói thật Trần Đạo Nhân không nghe, không tin dạ, Dương Đầu Ngốc mới nói con nói thiệt mà Ông tin thôi Phật cười với con con mới cười lại với Ngài qua sáng ngày hôm sau dương đầu ngốc giác búa đi lên trên núi để đúng củi đi theo đám đầy tớ của ông trần đạo nhân cái lên tới đỉnh núi rồi cái dương đầu ngốc bỏ cái búa xuống chắp tay quay mặt về hướng tây nha cười và đọc bài kệ rằng đi đứng niệm phật thường sáu chữ nhiếp tâm vương ba nghiệp hằng thanh tịnh đồng phật vãng tây phương đứng vãng sanh luôn quý vị đám đầy tớ chạy về báo tin trong trần đạo nhân hay trần đạo nhân không tin nữa chạy lên tới núi rồi thấy dương đầu ngốc đứng chắp tay trang nghiêm giống như một pho tượng đá vậy đi trần đạo nhân bước đến lại ba lại ông lại con luôn con ngốc nghếch kiểu này ông theo con không nổi rồi con ngốc mà con niệm phật con giảng sanh mà con còn thấy phật cười với con con nói ông không tin mà bây giờ thì ông tin rồi ông lại con luôn ngốc nghếch như con ông khó có thể nào sánh bì kịp con là sư tổ của ông rồi rồi cái trần đạo nhân đảnh lễ dương đầu ngốc ba lễ chỉ có một lòng tin sâu chắc như dương đầu ngốc ngốc nghếch chỉ một lòng tin sâu chắc mà thành tựu sự nghiệp vãng sanh tự đại nhẹ nhàng ra đi mà còn nói kệ nữa ngốc vậy mà đọc bài kệ đi đứng niệm phật thường sáu chữ nhiếp tâm vương ba nghiệp hằng thanh tịnh đồng phật vãng tây phương đó quý vị cho nên ở đây cái món tư lương thứ nhất của người tu tịnh độ là tin mà phải thật sâu cái gốc rễ phải bám sâu nếu không quý vị dễ bị bị người ta nhổ bứng lên lắm lòng tin không sâu chắc đó cái người ta nói này nói nọ cái mình lung lai hối chí quý vị hối tâm thì mong sao quý phật tử phải có cái gốc rễ của lòng tin thật là sâu thật là chắc món tư lương thứ hai của người tu tịnh độ đó gọi là nguyện nguyện ở đây có nghĩa là ý nguyện tâm nguyện của mình xin hỏi quý vị chúng ta thí dụ như xách chiếc xe ra đi thì quý vị cũng phải biết mình đi đâu phải không quý vị hồi sáng này quý vị tự nhà xách chiếc xe Honda đi đâu tới chùa hội phước phải có mục đích để mình đến mình có cái tâm nguyện đến chùa hội phước để tham dự khóa tu ngày nay cũng giống như con vậy đó leo lên xe phải biết mục đích của mình đi đâu còn nếu mà mình leo lên xe mình không biết mục đích mình đi đến chỗ nào thì dù cho mình có chạy lòng vòng lòng vòng đi nữa thì cũng không đến nơi đến chốn tại vì mình không có một cái bến đỗ dừng lại thấy không quý vị thì quý phật tử cũng vậy mình phải có một cái cái tâm nguyện của mình muốn về đâu quý vị ngày hôm nay nè phát tâm tu học Phật pháp quý vị có cái ý nguyện gì tâm nguyện của mình như thế nào vậy quý vị có nhiều người nói tôi không có nguyện gì hết á tôi nguyện cho làm ăn mua mai bán đất một đồng vốn bốn đồng lời thôi tôi nguyện cho gia đạo của tôi được bình an thôi cái đó cái tâm nguyện của quý vị là mong muốn có được cái phước báo của cõi người ở đời này rồi có người nói tôi nguyện cho sau khi bỏ báo thân này tôi sanh về cái cõi trời để tôi hưởng phước cái đó là muốn hưởng được cái phước báo của cõi trời đời sau nhưng đức phật dạy dù là vua của cõi đất hay là chúa của cõi trời cũng không sao sánh được cái quả vị tu đà hoàng phước báo của cõi người cõi trời là phước hữu lậu có giới hạn hưởng hết phước vẫn bị sa đọa sanh tử luân hồi đức phật khuyên chúng ta nên hướng tâm hướng tâm có nghĩa là nguyện đó ý nguyện của mình mong muốn là giải thoát dòng sanh tử luân hồi để chứng đắc Phật đạo cứu độ chúng sanh với vị chứ không mong cầu phước báo của cõi người cõi trời đời này đời sau thậm chí đến cái quả vị thinh văn duyên giác Bồ Tát cũng không cầu không mong luôn mà chỉ mong hướng đến vô thượng nhất thừa trong cái bài hồng danh sám hối quý vị đọc tụng hoài ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thinh văn duyên giác nải chí quyền thừa duy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm con nay phát tâm không cầu cái phước báo của cõi người cõi trời đời này đời sau duy chỉ hướng đến quả vị nhất thừa Phật đạo tức là mong cầu thành Phật thôi phát Bồ đề tâm chứ không có không có phát tâm để mong cầu cái phước báo của cõi người cõi trời và quý vị nên nhớ nha cái tâm nguyện là cái chủ yếu đó nếu mà quý vị một con thuyền ra khơi mà không có mục đích đến thì con thuyền nó sẽ lên lên mãi ở giữa dòng sông không có bến độ chiếc xe mà chúng ta bước lên xe rồi mà không biết đi đến đích là chỗ nào thì quý vị chạy lòng vòng lòng vòng lẫn quẩn lanh quanh mà thôi mệt nhọc chứ không lợi ích gì nhưng mà quý vị phải chọn cho mình mục đích đến nếu quý phật tử muốn một đời này mình giải thoát dòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường xin kính khuyên quý vị hãy phát nguyện vãng sanh đi chỉ có vãng sanh mới ra khỏi sanh tử luân hồi ngay trong một đời này thôi nếu chúng ta tu tất cả các pháp môn khác phải đoạn sạch hết kiết sử phiền não giờ phút lâm chung một mãi mai tình phàm chưa dứt một mãi trần tư niệm chưa quên vẫn phải trở lại trong vòng sinh tử luân hồi của ba cõi sáu đường mà thôi nhưng tu theo tịnh độ Ngoài năng lực của tự thân ra Ta còn có năng lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà tự lực cùng với tha lực đó là đôi cánh để chấp cho chúng ta vượt khỏi trùng dương sanh tử đó quý vị Hãy phát nguyện cầu sanh Tây Phương cực lạc đi quý vị Và cái tâm nguyện đó nó phải tha thiết Tha thiết như thế nào? Giống như người lữ khách xa quê Nhớ thương về quê hương của mình muốn được về như thế nào Thì chúng ta muốn trở về Tây Phương cực lạc cũng y hệt như thế Cố hương cách biệt đã bao ngày phiêu linh đắp khách lạc loài khổ đau xót xa chẳng nhớ làm sao khuyên ai thức tỉnh cùng nhau trở về Ấn quan đại sư tổ thứ 13 của tịnh độ tông ngài nói Tự thị bất quy quy tiện đắc Cố hương phong nguyện hữu thùy tranh Tự mình chẳng muốn về Nếu quý vị có tâm nguyện muốn về Về liền được Quê cũ tranh gió có ai tranh Vãng sanh phát nguyện đi thôi non xanh nước biếc mặt người quẩn quanh quê nhà chẳng chịu về nhanh hễ về ắt được ai dành với ta cái tâm nguyện vô cùng quan trọng con xin hương nha có vị nguyện giỡn nguyện chơi thôi như vào triều đại nhà minh có một vị thiền sư đứng ở trước một cái ngôi chùa nhìn thấy hai vị thần linh mà hộ pháp á, đứng trấn giữ ở trước cửa chùa quy nghiêm quá đi cái vị thiền sư mới nói tôi đem công đức tu hành tôi nguyện sau khi tôi chết tôi vị làm đại tướng thần dương để hộ trì phật pháp sau khi vị đó chết làm đại tướng thần dương hộ trì phật pháp đó quý vị rồi có người á, thì trong lúc mà như là ông khi mà đức thế tôn của chúng ta đi học đạo với hai vị thầy vị thầy thứ nhất a la lam vị thầy thứ hai bắt đầu lâm phất thì quý vị biết không Úc đầu lâm phất tu tới cái định gọi là phi tưởng phi phi tưởng định <coughs> tu tới cái định này rồi thì lúc đó đang ngồi thiền ở nơi khu rừng có cái loài chim loài cá loài chim là mổ lên đầu của ông loài cá thì nó bơi lội tung tăng ở nơi cái ao ở trước mặt đó rồi nó nhảy đùng đùng đùng đùng làm động ông chứ ông nói khi nào mà tôi chứng tới chứng tới phi tưởng phi phi tưởng định rồi nha tôi thành tựu cái định cái thiền định của tôi rồi thì tôi sẽ trở lại làm loài phi lưu trùng để ăn thịt những loài chim cá này bởi vì nó quậy tôi quá rồi ông bắt đầu lâm phát nguyện như vậy Thì cũng y như lời nguyện của ông Sanh lên cõi trời phi tưởng Phi phi tưởng xứ xong rồi Rồi tiếp tục trở lại làm loài phi ly trùng cho nên cái nguyện rất quan trọng quý phật tử phải phát nguyện tha thiết muốn về tây phương cực lạc để một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh ra khỏi luân hồi sanh tử con đường sanh tử là con đường hiểm lộ đó quý vị ấn quang đại sư ngài nói rằng nếu một đời này mà ta không giảng sanh Tây Phương cực lạc được Thì cái nẻo tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Ở kiếp tương lai khó có thể thoát ra Ngài nói như vậy mình nghe mình rùng mình sợ rồi đó Tại vì sao? Đời này quý vị biết được Phật Pháp Quý vị tu phước nhiều phải không? mà không giải thoát được nếu mà đời này không giảng sanh được nương cái phước báo mà ta gieo trồng quý vị sẽ hưởng được cái phước hữu lậu ở cõi người hoặc là cõi trời đời này hoặc đời sau quý vị nhìn ra đi hiện tại bây giờ ở giữa biển đời mênh mông trên thế gian này đó có nhiều người đang hưởng cái phước báo hữu lậu đó quý vị thí dụ như làm vua làm tướng các vị đó đang hưởng cái phước báo hữu lậu các nhà tỷ phú triệu phú đó là hưởng cái phước báo ngũ lậu nhưng quý vị thấy có bao nhiêu người phát bồ đề tâm tu học Phật Pháp đang hưởng phước Họ chỉ sống một đời sống xa đọa trị lạc hưởng thụ mà thôi Phải không quý vị? Có khi tạo nghiệp nữa đó Tạo nghiệp xấu ác nữa đó Cho nên trong kinh hoa nghiêm đức phật dạy không chân hợp phát bồ đề tâm mà tu tập các thiện pháp nó sẽ trở thành ma nghiệp nó trở thành tam thế quán kẻ thù của kiếp thứ ba nếu mà chúng ta không chân hợp pháp bồ đề tâm để cầu vô thượng đạo hay là cầu cầu giải thoát đó cầu thành phật mà chỉ mong hưởng phước hữu lậu của cõi người cõi trời đời này đời sau thì nó sẽ làm kẻ thù của kiếp thứ ba đời này tạo phước đời thứ hai hưởng phước đời thứ ba đọa quý vị ơi do đó quý vị phải chân hợp phát tâm bồ đề phát nguyện tha thiết cầu vãng sanh con không mong cầu phước báo của cõi người cõi trời đời này đời sau con chỉ cầu một đời này cho con về tây phương cực lạc sống cảnh an lành chính là nha ngồi bất thối chuyển rồi con nguyện trở lại cõi ta bà này cứu độ chúng sanh mà lúc đó tâm không còn bị thối chuyển nữa chính vô xâm nhận xin à, kể cho quý phật tử nghe câu chuyện có cái bà hai đó bà cũng phát nguyện mà bà nguyện dài đến độ nha 15 phút đồng hồ để bà nguyện mỗi một thời tụng kinh mỗi thời niệm Phật xong là bà hai dành 15 phút khấn giái Kính lạy Phật Di Đà Con nay xin phát nguyện thường xuyên niệm danh Ngài Cho đến lúc lâm chung thân thể không tập bệnh Kính lạy Phật Di Đà Con nay xin phát nguyện thường xuyên niệm danh Ngài Cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê Kính lạy Phật Di Đà Con nay xin phát nguyện thường xuyên niệm danh Ngài Cho đến lúc lâm chung phóng quang tiếp dẫn Phật ơi tiếp dẫn con về Tây Phương cực lạc Đi con chán cái cõi ta bà quá nhiều đau khổ này rồi mà ngày nào bà hai cũng là 15 phút đồng hồ để phát nguyện cái có chú tiểu ở trong chùa thấy bà hai lâm râm lâm râm nói cái gì mà quá lâu đi chú tiểu mới chui xuống gầm bàn có nghe coi bà hai bà nói gì với phật vậy cái nghe bà hai khấn giái vậy đó nghe phát nguyện vậy cái chú tiểu mới quạ cái lời ra thấy bà hai đăng lại xuống giụp hợp đầu xuống lại cái chú tiểu mới nói vậy nè tối nay tôi đến tôi đưa bà về cực lạc bà hai ngẩng đầu lên nhìn qua nhìn lại xong có người nào mà ai nói mình vậy vậy không lẽ phật báo cho mình biết là tối nay đưa mình về cực lạc sao cái bà hai xỉu luôn bà hai xỉu luôn nha xỉu xong rồi cái chú tiểu sợ quá thấy bà hai xỉu rồi nói mọi người ơi bà hai bà xỉu rồi tưởng bà hai trúng gió ai cũng ra giật gió bà hai cái bà hai tính vậy vừa thấy thầy cái bà hai òa lên khóc thầy ơi cứu con với thầy ơi thầy hỏi cứu cái gì vậy bà hai vừa rồi con khấn giái với phật Nguyện Phật đến tiếp dẫn con về cực lạc Con chán cái cõi ta bà Phật báo cho con biết tối nay đến đưa con đi Mà con chưa muốn đi thầy ơi Cái chú Tiểu nói không phải Con, con, con chứ không phải Phật nào Tại con con chọc bà hai Cái thầy nghe thầy biết rồi nha Cái thầy quay lại thầy nói Thôi bà hai đừng lo Tối nay Phật không có đến rước bà hai đâu Phật nói gì nè Thầy mới nghe Phật nói đó Phật nói gì nè Bà hai ơi Bà hai ở cái cõi ta bà này lâu quá Bà hai mắc ghiền Bà hai muốn về nữa rồi Cho nên ở lại đây luôn đi Không có đến rước đâu bởi vì Phật luôn duỗi tay vàng hương tiếp dẫn Nhưng mà ngặt gì ta mãi chẳng chịu buông Phật thương nhân là loại thể thương con Nhưng con bỏ mẹ cha những mỏi mòn Đường trần đi mãi xa mu lối Nẻo về cách biệt bịch mù no Đạo tràng hội phước hãy chúng con Một lòng một lòng kiên hệ giả sắc son Di đà quyết chí dình tâm niệm Nương nơi tính nguyện quả viên tròn mình cái tâm nguyện của mình phải tha thiết muốn về cực lạc mới vãng sanh được nếu quý vị không muốn về không muốn vãng sanh không vãng sanh được đâu dù cho quý vị có niệm phật đắc lực cỡ nào đắc lực tới cỡ mà cái câu niệm phật của quý vị mà nó miên mật nó vững chắc như tường đồng vách sắt đi nữa nhưng không vãng sanh được bởi vì mình không có tâm nguyện muốn về cực lạc không về được đâu còn bây giờ quý vị phát nguyện tha thiết cho nên khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi quý vị luôn hướng về tây phương cực lạc giống như lữ khách nhớ cố hương hướng về Đức Phật A Di Đà giống như con thơ nhớ về cha mẹ. Phật ơi, Phật đến giờ nào con sẽ theo Phật đi giờ đó. Con không có hẹn lại ngày mai nữa đâu. Phật đến là con theo Phật đi liền Vì sao vậy? Con đã nhàm chán cái cõi ta bà quá nhiều đau khổ này rồi Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ Có tiền cũng khổ, không tiền cũng khổ Có con cũng khổ, không con cũng khổ Có sự nghiệp cũng khổ, thất nghiệp cũng khổ Ôi trăm ngàn vô lượng thứ khổ Có cái gì đâu mà mê mà nhiễm mà ghiền quý vị Phật đến giờ nào con theo Phật đi giờ đó Và nở một nụ cười nha Khi Đức Phật đến rồi quý vị phải nở một nụ cười Chào vĩnh biệt luân hồi tôi đi đây Chứ không có là quảng hốt sợ hãi khóc hòa lên Nội một cái đau bệnh trên thân thôi Sợ chết khóc hòa lên tôi chưa muốn đi Tôi chưa muốn buông Tôi gì chưa tròn bổn phận cái này cái nọ cái kia dù bây giờ quý vị chưa tròn bổn phận mà tử thần đến rồi cũng phải đi thôi à tại sao không nắm chắc một câu a di đà phật và cái tâm nguyện hướng về tây phương cực lạc để đức phật a di đà nương nơi tâm nguyện của chúng ta phóng ngọn hào quang tiếp dẫn Tây phương giáo chủ từ vụ A-di-đà Thương xót chúng con ở cõi ta bà Chính phẩm liên hoa giúp cho chúng con vượt qua khổ não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 Vạn mối khổ sầu Nay cung kính cúi đầu Cần cầu sám hối Do gì vô minh tâm tối Che lối chứng ngăn Gieo trồng chủng chủng nghiệp căn Ngày nay con xin ăn năn chừa bỏ Từ phụ xót thương nhiếp họ Dẫn con vào cửa ngõ Tây Phương Xin đem công đức niệm Phật cúng dường Hồi hướng cầu sanh thượng phẩm quý vị phát tâm mạnh mẽ cầu thượng phẩm thượng sanh đi nó rớt xuống là dừa nha nó rớt hạ là dừa mà quý vị nói thôi tôi không cầu gì nhiều tôi cầu hạ phẩm hạ sanh chất quất luôn quý vị ơi thiệt đó phát cái tâm mạnh mẽ tu hành mà nó rớt xuống là dừa đó nó nói thật đó nha ấn quan đại sư nói mình phát tâm mạnh mẽ đi rồi trong lúc mình dụng công á có khi nó rớt xuống là trung phẩm hoặc hạ phẩm là vừa còn quý vị nói thôi tuân cộng chi quả vị cao hạ phẩm hạ sanh ra khỏi lên luân hồi sanh tử là được rồi chết quớp luôn quý vị ơi không có dự được phẩm nào hết á tại vì đem cái tâm trí bạc nhược đó yếu hèn đó mà để cầu cái cái quả vị cao tột thì không có được cho nên quý phật tử cố gắng nỗ lực phát tâm phát triển mạnh mẽ lên rồi dụng công đắc lực rồi ờ, nó rớt là vừa nó rớt xuống bậc hay bậc nữa là vừa còn nếu không là nó đi luôn không rớt không có dự vào phẩm nào hết mà nó rơi xuống trong cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh và một điều nữa nè quý phật tử ơi quý phật tử đã chọn con đường lý tưởng tây phương rồi phải không chọn con đường này rồi phải không mua vé đi mua vé đi quý vị vào các đạo tràng đăng ký với thầy trụ trì đăng ký quý quý, quý sư cô cho con được mua vé tây phương cho nên quý vị vô đây là ngồi niệm phật miết à tụng kinh niệm phật kinh hành để có một cái vé về tây phương mà thầy trụ trì hòa thượng ở đây trao cho các vị mỗi người cái vé rồi đó cái vé mình cầm trên tay nó có một chữ thôi phải đi đúng xe nha ngồi đúng chỗ nha ở ngoài kia xe người ta đậu dài dài dài dài nhiều lắm mà quý vị đi không đúng xe ngồi không đúng chỗ là coi chừng lộn đó nha cái vé của quý vị có một chữ thôi chữ đó là chữ tu thì quý vị vào đây phải lo tu rồi muốn về tây phương phải lo tu mà tu là gì là sửa mà không chịu sửa cầm cái vé chữ tu cái đi ra ngoài kia thấy người ta chen chân nhau lên chiếc xe mà không nhìn kỹ hay là già không thấy đường hay là có mắt mình nó quán rồi nhìn không kỹ cái chữ tu mà không lên mà lên chữ tù chết luôn đó <laughs> tu là gì tu là sửa nhưng mà thêm một cái chữ quyền là nó đổi ý liền đó tù có nghĩa là chấp mắt giam nhốt mình tự mình chấp bắt rồi mình giam nhốt mình trong ngục tù của dương thế đó quý vị mà chấp cái kiểu đó niệm phật thì niệm nhưng mà cứ giặt mắt bắt lỗi bắt phải rồi cái soi bói nói xa nói gần nói hành nói tội nói nói uh, xiên nói sỏ rồi cái giặt mắt bắt lỗi bắt phải hoài không có giảng sanh được đâu quý phật tử mình phải buông mình phải tu thì mình mới về tây phương được rồi mình lên chiếc xe mà lộn chỗ xe tù đóng cái cửa lại mà ai cũng chen vô nha thấy người ta đi đông quá cũng bắt trước chen theo vô đó đóng cửa cái rầm tối đen mày mặt hết không thấy gì hết đến khi mà nó đưa mình tới đó rồi xuống hết đi mấy ông mấy bà ơi mở cửa ra một cái bảng trần dần thấy bốn chữ tưởng là tây phương cực lạc ngon lành ai ngờ đâu bốn chữ đó là a tỳ địa ngục đó quý vị tại vì mình đi lỗ tu mà không tu tù thì nó đến a tỳ địa ngục còn tu thì mới đến tây phương cực lạc nha con nói vậy quý vị hiểu ý con muốn nói không là phải tu phải sửa bản thân mình nha quý vị và muốn về tây phương phải tu phải sửa cho nên cái món tư lương thứ ba là hành hành là gì vậy là thực hành đó quý vị mà chánh hạnh tức là cái thực hành theo cái môn tịnh độ mà chánh yếu đó chính là niệm phật a di đà là chánh hạnh còn trợ hạnh là cái hạnh phụ trợ đó chính là tu tạo những công đức phước lành thí dụ như bố thí nè trì trai giữ giới nè cúng dường nè tu những cái thiện pháp khác thì cái đó gọi là trợ hạnh còn cái chánh hạnh là niệm phật mà niệm phật dễ hay khó quý vị dễ hay khó quý phật tử nói dễ đó nhưng mà có người nói khó nha tại vì mình có duyên lành cho nên mình nói là niệm phật dễ có gì đâu khó tại vì mình có duyên lành mình mới phát khởi lòng tin mình mới xưng niệm danh hiệu a di đà phật dễ dàng nhưng mà thật sự một câu a di đà phật tụi con đã đích thân năn nỉ nói một câu a di đà phật cho cái gì cũng không là không dụ niệm một câu a di đà phật thôi không là không tụi con đi phát quà nha phát quà là cái nói các vị đừng có cảm ơn tụi con chỉ nam mô như đà phật kết duyên với phật là được rồi mình muốn gieo cái hạt giống phật nơi mảnh ruộng tâm của các chúng sinh này vậy mà kêu nam mô di đà phật cái bệnh miệng lại thôi mắc cỡ lắm nam mô di đà phật đi tụi con tặng trong gói quà tụi con đi đường xá xa xôi nam mô di đà phật kết duyên với phật đi thôi cái gì cũng nói trừ cái đó ra không là không đó quý vị nó đứa bé con năn nỉ riết mà nó không là không nó nói cái gì cũng được nhưng mà trừ cái đó ra được không Thế ừ. còn mới nói nếu mà con không Nam Mô Di Đà Phật cô không có cho, không tặng đâu Ai cũng Nam Mô Di Đà Phật mới tặng cho Con Nam Mô Di Đà Phật cô sẽ cho nó thấy mình phát quà gần hết rồi nó đứng nó rú lên nó khóc con mới quay lại nói vậy thì con nam mô di đà phật đi cô cho nó nói cái gì cũng được nhưng mà trừ cái đó ra nó nói vậy đó nha Thế con ví dụ con nói thôi thì các bạn có một phần quà Bây giờ cô cho con tới hai phần luôn Con Nam Mô Di Đà Phật đi con Nam Mô Di Đà Phật là có hai phần quà ngon lành hơn các bạn nữa nó không là không cái gì cũng được nhưng mà đừng nói cái đó được không thì con mới nói vậy thì thôi con mô phật đi còn lại có hai chữ có chữ phật trong đó thôi mô phật nó nói không trừ cái đó ra còn cái gì nó cũng nói hết rồi con mới nói thôi giờ cô cho con hai phần quà 50 ngàn nữa đó con năm mua với đà phật đi cái nó suy nghĩ sao cái nó nói đưa tiền trước đây đưa tiền trước đây là nó mới nói nha thế con mới nói rồi đưa tiền trước luôn móc tiền ra đưa 50 ngàn cái tay này nó giật cho nên nó nó mua như đạo phật đó con cũng nó mua như đạo phật à một hạt giống phật đã gieo vào một mảnh đất nó quá khô cằn đá sỏi không à nhưng mà hạt giống nó không mất đâu quý phật tử không mất ngày xưa trong thời của đức phật có một cái ông cụ này nè mong đến ông được đức phật độ cho xuất gia tu hành hỏi ra thì chứ vị thanh văn nói cái ông cụ này tuổi già quá mà sao đức phật lại độ đức phật nói bởi vì hạt giống mà ông gieo trồng hôm nay nó đủ duyên chín mùi rồi trổ là vào thời của đức phật tỳ bà thi nha là cái vị Phật mà cách Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáu đời Phật đó vị Phật trước rồi mới đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đời Phật thứ bảy đó ông cụ này là một bác tiều phu đốn củi ở trong rừng bị cọp nó rượt ông quảng hốt ông leo lên trên cây ông trốn mà con cọp nó cứ dồ lên không trong sợ quá ông nhắm mắt lại ông nói nam mô phật đà có một câu đó thôi mà trải qua bảy đời phật rồi đến đời của đức phật thích ca mâu ni thì tuổi già mà lại đủ duyên gặp phật trong giờ phút đức phật sắp nhập niết bàn phật độ cho ông ta xuất gia chứ vị tỳ kheo hỏi sao mà ông có lương duyên thù thắng vậy cái đức phật nói hạt giống phật gieo vào mảnh ruộng tâm không bao giờ mất đối với vị ơi cho nên con nghe đến đây nè cái con mới đi dụ cho đồ cái nói nam mô di đà phật đi con tặng cho mà có người không chịu niệm nếu quý vị niệm phật không phải dễ đâu khó lắm mà quý phật tử có thiện căn có phước đức nhân duyên đầy đủ cho nên phát khởi tính tâm nghe được hồng danh a di đà phật mà còn phát khởi lòng tin để thọ trì nữa thì cái đó là phước quá nhiều căn lành quá sâu dày chứ không phải niệm phật dễ đâu nha rồi khi đã niệm phật rồi thì quý phật tử nên nhớ niệm phật Hòa Thượng tiên Quá nói giống như gọi điện thoại vậy đó quý vị gọi điện thoại bấm điện thoại nghe phải gọi đúng số chặt số là không được thấy không quý vị chặt số muốn gọi đến chùa hội phước đây mà quý vị lộn một số thôi thì thầy ở đây sao bắt được thông tin của mình quý vị muốn gọi gửi cái tin nhắn đưa cái thông tin mình đến với đức phật a di đà phật ơi con đăng ký xiên chỗ ở trên đó nghe phật thì quý vị cũng phải gọi điện đúng đúng ngay cái thông tin thì đức phật a di đà mới tiếp nhận được thông tin của quý vị cho nên hòa thượng tuyên hóa nói theo cái công nghệ hiện đại niệm phật y hệt như gọi điện thoại vậy đó mà quý vị niệm nam mô di đà phật mà trật số trật có nghĩa là gì không có phật nam mô a di đà rồi cái chữ phật cái mình lạng qua không phải phật mà là tiền không phải phật mà là con không phải phật mà là, là cháu không phải phật mà đó là ruộng là giường là nhà là đất thì lộn số rồi làm sao đức phật a di đà tiếp nhận được thông tin của quý vị đây cho nên con nói một câu hồng danh sáu chữ nam mô a di đà phật nhưng mà nam mô có nghĩa là quy y quy mạng lễ kính thôi nha hồng danh của ngài là a di đà phật có bốn chữ đó thôi mà quên trước quên sau quý vị thậm chí học mấy chục năm rồi đó mà cũng còn quên nếu nhớ nằm lòng thì lúc nào cũng có a di đà phật trong tâm mình còn đằng này lúc nhớ lúc quên lúc niệm mà lúc quên lúc thì chánh niệm nhưng mà lúc thì mất chánh niệm như vậy thì một câu a di đà phật thôi mà đến bây giờ mình chưa thuần thục nữa phải không quý vị con mong sao tất cả quý Phật tử làm sao Tâm tâm niệm niệm không rời câu Phật hiệu và xem Hồng danh A-di-đà Phật chính là một chiếc thuyền từ Để giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi dòng sông sanh tử đến bờ bên kia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 vững mình an tọa trên đài hoa trong tâm hàng giờ luôn nhớ phật trời tây cực lạc chỗ đài hoa Niệm, nằm thì niệm phật ở trong tâm buộc chặt hồng danh trong lặng câm lúc nào cũng có câu phật hiệu trong lòng hết thì quý vị không sợ gì hết nếu mà bất ngờ tử thần có đến nha thì quý vị không sợ tại vì mình tôi tin có phật ở trong lòng lòng tôi tâm tôi lúc nào cũng có phật hết thì tôi không sợ gì cả nếu mà tử thần có đến đột ngột tôi cũng theo phật tôi đi à tại vì hàng ngày quý vị nghĩ coi ông ma nam đến hỏi đức phật nè bạch đức thế tôn con thường ra chiến trận lỡ con gặp bom rơi đạn lạc tên bắn trúng mà con chết ở giữa chiến trận đột ngột gọi là đột tử như vậy bất đắc kỳ tử như vậy con không biết con đi về đâu cho đức phật nói này ma ha nam ông nhìn cái trước sân chùa đây có một cây đại thụ bây giờ nó đang nghiêng về hướng tây thì một trận gió bão thổi đến làm bứng gốc rễ của nó nó ngã thì nó ngã về đâu cái ông Mahanam nói bây giờ nó đang nghiêng về Tây Mà gió bão ập đến nó ngã Nó ngã về Tây chứ nó ngã về đâu Đức Phật nói hàng ngày cái tâm của ông Nếu mà nhớ Phật niệm Phật Thì nếu tử thần đến bất ngờ cũng theo Phật ra đi Nó ngã về đó thôi Hàng ngày tâm hướng về Tây phương cực lạc Thì quý vị không còn lo sợ gì nữa Nếu như tử thần có đến đột ngột Quý vị cũng biết con đường của mình đi à tôi chọn con đường đó một đường tôi đã quyết tâm tôi đi quyết đi có một đường này nhất tâm niệm phật có gì thoát ra vậy khuyên hãy niệm di đà hồng danh sáu chữ thật là rất cao đó quý vị và niệm phật là chánh hạnh là tư lương của người tu tịnh độ mà khi quý vị đã tin sâu đã nguyện tha thiết rồi chắc chắn là cái cái à, việc thực hành của quý vị sẽ chân thiết chân thật tha thiết không có không có bữa niệm bữa không một bữa tiếng ba bữa lùi tại vì mình đã đặt trọn vẹn lòng tin và mình quyết định là một đời này thành tựu sự nghiệp giảng sanh cho nên sự thực hành phải chân thiết quý vị nó có một cái mối liên quan như vậy cho nên chúng ta học về tam tư lương ba món tư lương của người tu tịnh độ con kính gửi một lời khuyên quý phật tử cũng như tất cả chúng ta đây sanh ra trong thời kỳ mạt pháp cách phật đã xa nếu nương vào năng lực của tự thân để đoạn hoặc chứng chân ra khỏi sanh tử luân hồi ngay trong một đời này rất khó chúng ta nương vào tha lực nhiếp họ của đức phật a di đà cộng với tự lực của nơi chính mình tự lực kim tha lực thì giống như một đôi cánh của con chim sẽ giúp cho con chim đó vượt khỏi trùng dương sanh tử đến bờ bên kia là bờ an lành giải thoát tây phương tịnh độ đó quý vị kính chúc cho toàn thể quý phật tử đầy đủ ba món tư lương lòng tin sâu chắc nguyện lực tha thiết và sự hành trì chân thật để đời sống hiện tại này niềm vui luôn có mặt Tịnh độ mở cửa đón chào huynh đệ tất cả cùng nhau nhất tâm niệm Phật để trở về Tây Phương Nơi cảnh giới ấy Chim nói Pháp nhiệm màu rõ thật Đất vàng rồng trải cát lưu ly Cõi Tây Phương chẳng thể sánh bì Mong hành giả đồng quy tịnh thổ ta bà thoát khổ cực lạc quá sanh cùng hưởng thiện nhân vui thú an lành xin kính chúc mọi người thực hành theo tịnh độ a di đà phật con trân trọng kính mời toàn thể quý phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng a di đà phật con cung thỉnh hòa thượng à, khởi niệm hồi hướng a di đà phật nguyện